bộ hột độc quyền của bên cơ sở sơn tài xỉu bên em bác nào đã sở hữu rồi các bác cũng đã biết được cái sự hiệu quả mà nó mang lại cho các bác còn nếu bác nào mà chưa biết đến cái bộ hột này các bác cứ xem video có gì thắc mắc muốn trực tiếp test hột các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây hoặc các bạn Zalo với số điện thoại của em trên màn hình bên em sẽ tư vấn cho các bác bác nào ở xa em có thể gửi hột về các bác nhận hàng gọi video trực tiếp cho em bên em sẽ hướng dẫn cho các bác cách để các bác có thể lắp được bộ hột này theo ý muốn của mình còn ngoài ra nếu như bộ hột về các bác không ưng các bác có thể gửi lại cho em bên em đổi lại cho các bác bộ hột khác nên là các bác cứ yên tâm khi mà mua hàng ở bên cơ sở em và như lúc đầu em nói bộ hột này hoàn toàn không tăng tích và có thể lắc giữ tài giữ xỉu được vậy nên bây giờ em sẽ trước tiên em sẽ thử tăng tích cho các bác để chứng minh cái lời nói của em sẽ nó có đúng hay không đầu tiên thì em à, xin phép được thử nước muối đây nước muối này đây nước muối con nhé bộ hột nội, nội đều luôn không phải là nghiêng về mặt nào cả đây ạ được chưa sau khi à, thử bằng nước muối xong thì các bác nhớ là rửa lại bằng nước lọc lạnh rửa lại bằng nước lọc để là cái muối này ở các mặt này lau sạch đi thì nó sẽ không bị bắt nếu mà các bác mà để nó bắt vào mặt hột ạ thì sau này lắc nó rất, rất là khó bởi vì là nó sẽ bị nặng mặt Bây giờ em thử 5 châm à, em thử luôn nắp chén dĩa à, không hít các bác nhé bây giờ em dọn đèn này các nhìn này 100 chưa ạ 100 như này đã đạt yêu cầu của các bác chưa ạ đó đây đây được chưa ạ vừa rồi em đã thử nam châm nước muối và dọn đèn theo bác rồi quát thấy như vậy là đã đạt yêu cầu của bộ hột không tan chưa ạ với bộ hột này thì bên cơ sở em các nhìn này bao các bác chảy hột luôn các bác nhá nên là các bác cứ yên tâm đó sau đây thì em uh, xin phép được uh, test thử cái bộ hột này để cho các bác cảm thấy được cái sự chính xác cái độ hiệu quả mà nó mang lại khi các bác đi chơi tại các sòng sới như thế nào với cái bộ hột tài xỉu 2020 lắc thầy muốn bên em khi mà chưa có cái chia sẻ cách lắc của bên em các lắc bộ hột đi bình thường nó đã đi đều 5 năm chén tài chén xỉu rồi và cái tỷ lệ nếu như các bác lắc đều tay tỷ lệ lên bảo rất là cao vậy nên bây giờ trước tiên thì em sẽ lắc thử chén tài chén xỉu cho các bác để cho các bác xem cái độ chính xác của nó đây bây giờ đang là tài đúng không ạ bảo 6 em lắc về xỉu các nhá đây xỉu xỉu tài tài và lại là bão 6 đó các bác thấy sao ạ bộ hột vừa đi đều chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu và bây giờ đã về bão chén đầu tiên em lắc là đã về bão rồi này bây giờ em sẽ giữ tài giữ xỉu cho các bác xem bây giờ đang là tài em sẽ giữ tài nhé các bác nhá rồi một chén tài hai chén tài ba chén tài bốn nhân tài chén này xuống xỉu bốn nhân tài xuống xỉu và nó lại về bão đó bây giờ em giữ xỉu luôn nha các bác một xỉu hai xỉu ba xỉu bốn xỉu năm xỉu đó, em đã lắc được 4 chén tài 5 chén xỉu và một chén bão đúng không ạ các bác đã thấy cái độ chính xác của bộ hột này chưa ạ em thì em không dám khẳng định là nó sẽ giành được chiến thắng cho các bác 100% nhưng em dám khẳng định là nó có thể giành chiến thắng được các bác đến 80% bởi vì tài xỉu mà mình phải có chén phản không để tránh được ngoài tài xỉu ra thì bên em còn cung cấp tất cả những đồ chơi cờ bạc bịp